quấy Từng tôi khóc là ta đã em Ta đã là anh Anh là mèo một con mèo thiếu Người làm thiếu hoa lo linh tinh Không thể nào mà cản người đàn bà game mình Cùng ý ký sinh cầu nên xây mua già đi bên đồng đội hai bà sông pha Vì mình quá hết câu rồi Phải làm sao phải làm sao Tôi tôi thấy vậy có được không Phải làm sao phải làm sao Quê ước cà pha quê ước thơm ngon Bạn nhà tôi đây không giờ Bạn ơi giờ tôi ăn liền